Walau barang sengket Bila so tiba So ayun sayang Ci anci fikir dong aduh. Mahal panenah, panenah panenah. كان Jom leke. Ngejadum upabla. Ngejadum upabla. Demi kegadaan si kulamanya walau bergulam bau. Allahumma. Bit bit panena panena panena. iya iya iya iya iya iya iya iya iya iya Dale, đi pa, di, pa, di, pa, hai ba trường à? Bèo à? Đi, một đường được gần bao nhiêu? back.

Amen. Panino, panino, oh. Dah, dah, dah, dah, dah, dah, dah.